Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi kênh Sức Khỏe Cuộc Sống. Cô bác thân mến, đã bao giờ cô bác cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, đi đừng lao đáo, mất cân bằng? Mỗi lần như thế cơ thể sẽ bị rất mệt mỏi, phải nằm một chỗ, ăn uống cũng kém hơn. Tình trạng này nếu xảy ra một cách thường xuyên, thì có khả năng cao quý cô bác đã bị rối loạn tiền đình, máu lên não chậm. Làm sao để khắc phục được tình trạng này là câu hỏi chung của rất nhiều cô bác. Chương trình hôm nay, kênh Sức Khỏe Cuộc Sống xin gửi đến quý cô bác 7 loại rau quả, giúp bơm máu lên não, cải thiện chứng rối loạn tiền đình hiệu quả. Và bây giờ xin mời quý cô bác cùng theo dõi nhé. Đầu tiên đó là các loại nấm. Nấm thì dễ ăn, lại có nhiều loại phù hợp với mức giá khác nhau và phù hợp với túi tiền của đại đa số các cô bác. Thế nên cô bác đừng bỏ qua nấm cô bác nhé. Nhất là với những cô bác đang gặp các vấn đề rối loạn tiền đình, mệt mỏi căng thẳng thì nấm chính là sự lựa chọn hàng đầu. Nấm là thực phẩm giàu vitamin nhóm B, B2, B3, B5 có tác dụng giảm cơn stress, giảm căng thẳng và bất an ở người bị rối loạn tiền đình. Ngoài ra nấm cũng chứa nhiều choline có tác dụng điều hòa giấc ngủ, cải thiện trí nhớ. Một số liệu từ nghiên cứu mới của trường E. Kyung Kloin SUS cho thấy ăn ít nhất 300 g nấm nấu chín mỗi tuần giúp giảm tới 50% nguy cơ sa sút của bộ não. Bên cạnh đó thì vitamin C chất sơ kali trong nấm có tác dụng giảm huyết áp, giảm nồng độ cholesterol và ngăn ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Tùy vào sở thích của gia đình mình mà cô bác chọn những loại nấm sao cho phù hợp cô bác nhé. Tuy nhiên là cô bác cũng cần nhớ là mình nên tìm mua nấm ở những nơi uy tín, tránh lấy các loại nấm mọc dại vì mình không thể biết rõ được nguồn gốc xuất xứ của chúng, cũng không biết đó có phải là loại nấm độc hay không, kéo ăn vào lại sinh bệnh. Loại rau quả thứ hai nằm trong danh sách này đó là cà chua. Cà chua là một loại quả rất quen thuộc trong mỗi bữa ăn của chúng ta. Công dụng của cà chua có lẽ cũng không cần phải kể đến quá nhiều nữa thì chắc cô bác cũng có thể đoán được rồi đúng không ạ? Lượng chất carbohydrate có nhiều trong quả cà chua là một liều thuốc vàng giúp tăng cường trí nhớ của chúng ta. Trong cà chua có chứa nhiều kali, vitamin C, A, các chất chống oxy hóa, giúp khắc phục và làm ngăn chặn sự lão hóa của các tế bào não. Ngoài ra, cà chua còn hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu, giảm đường huyết, ngăn ngừa tình trạng huyết áp cao. Cô bác nào mà bị mất ngủ, khó ngủ thì có thể bổ sung thêm cà chua. Với nguồn vitamin C và lycopene dồi dào, có thể giúp cô bác ngủ ngon hơn. Vì vậy, cô bác hãy bổ sung thêm cà chua vào chế độ ăn hàng ngày của gia đình bằng một bát súp hoặc sinh tố cà chua. Còn với chị em phụ nữ chúng mình, cà chua lại là một loại thân dược làm đẹp da. Cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và làm cho làn da ít nhạy cảm với tia cực tím, một trong những nguyên nhân gây ra nếp nhăn ở da. Trà bột cà chua lên làn da thô ráp của cô bác sẽ giúp xe lỗ chân lông tái tạo và làm săn da mặt. Một lưu ý nhỏ nhỏ dành cho cô bác là chúng ta không nên lựa chọn và cũng không nên ăn những quả cà chua còn xanh bởi vì nó có chứa chất soclalin gây hại cho cơ thể. Loại rau thứ ba cũng rất tốt cho não bộ, đó là cải bó xôi. Cô bác hình dung đơn giản thế này ạ. Khi mà cơ thể chúng ta bị thiếu hụt vitamin B9 thì hệ thần kinh cũng vì thế mà ảnh hưởng. Có thể là mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Nặng hơn có thể bị suy giảm trí nhớ hay là Alzheimer. Vì vậy, để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh về thần kinh, não bộ thì cô bác bổ sung vitamin B9 là điều vô cùng cần thiết. Thật trùng hợp là trong cải bó xôi lại có chứa rất nhiều loại vitamin này. Ngoài ra kali cũng là một phần không thể thiếu, giúp não khỏe mạnh, hỗ trợ gia tăng lưu lượng máu lên não, giúp tăng nhận thức, sự tập trung và hoạt động thần kinh. Thành phần magie dồi dào trong cải bó xôi có khả năng giúp hệ thần kinh và cơ bắp phát triển tốt, giảm các triệu chứng như nhức đầu chóng mặt. Ngoài ra hàm lượng lớn chất sắt, vitamin C và A trong loại này có thể giúp cho cơ thể tăng sức đề kháng. Trong khi đó thì vitamin K, canxi, vitamin E và acrostenot có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh, giúp khống chế các tế bào ác tính trong cơ thể. Với những cô bác nào đang gặp vấn đề về xương khớp cũng không nên bỏ qua loại cải này. Vitamin K trong các loại rau này còn có thể giúp xương của cô bác trở nên chắc khỏe. Ngoài ra chúng còn giúp hỗ trợ quá trình hình thành xương, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hấp thụ canxi của xương và giảm lượng canxi trong nước tiểu. Còn nếu cô bác bị mắc chứng đông máu và đang sử dụng các sản phẩm giúp làm loãng máu như Comadin thì tốt nhất cô bác cần hạn chế ăn loại rau này. Vitamin K có chứa trong loại rau này là một trong những nhân tố gây đông máu. Ngoài ra, những cô bác hay người thân trong nhà bị suy thận thì cũng nên tránh những thực phẩm có chứa nhiều kali. Chức năng thận suy yếu sẽ không thể đào thải lượng kali dư thừa ra khỏi máu. Điều này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là đe dọa đến tính mạng. Ở vị trí thứ tư đó là bông cải xanh. Bông cải xanh có chứa các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ mắt nhờ thành phần vitamin A. Đồng thời nó còn cải thiện tình trạng huyết áp, Vitamin K giúp vận chuyển máu khắp cơ thể, tránh được tình trạng thiếu oxy, giảm đau tim và đột quỵ. Nghe thì có vẻ là không liên quan đến việc bị rối loạn tiền đình nên ăn gì. Thế nhưng thực tế, khi não bộ được cung cấp máu đầy đủ, càng triệu chứng choáng váng, hoa mắt, mất thăng bằng cũng cải thiện nhanh chóng. Tuy nhiên, cô bác cần lưu ý những điều sau đây khi bổ sung bông cải xanh vào thực đơn. Thứ nhất là không vứt bỏ cuống, Bộ phận này cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể còn hơn cả bông cải và cũng không ăn khi bị bệnh gút. Bông cải xanh cũng chứa hàm lượng bucriner khá cao nên sẽ làm bệnh gút trở nên nặng thêm. Đậu nành cũng là loại thực phẩm rất tốt cho người bị rối loạn tiền đình. Đậu nành xuất hiện trong danh sách này chắc chắn khiến cho các cô bác bất ngờ đúng không ạ? Trong đậu nành có chứa nhiều vitamin K là chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào thần kinh, chống lại bệnh Alzheimer. Axit béo omega 3 có trong đậu nành có vai trò quan trọng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và làm giảm tình trạng hoa mắt là một trong những triệu chứng rối loạn tiền đình thường gặp. Cô bang cần lưu ý không kết hợp đậu nành với một số thực phẩm dưới đây. Đậu nành và trứng gà Cô bác không nên ăn đậu nành với trứng gà bởi albumin có tính nhờn dính trong trứng gà, rất dễ kết hợp với men phân giải protein trong đậu nành, khiến cơ thể không hấp thụ được chất dinh dưỡng. Thuốc và sữa đậu nành Một số loại thuốc, đặc biệt là các thuốc kháng sinh như tetracycline, ectosilin, làm phân hủy chất dinh dưỡng có trong đậu nành. Thứ sáu đó là khoai tây. Rối loạn tiền đình thì nên ăn gì? Câu trả lời không thể thiếu đó là khoai tây. Đây là loại củ có chứa nhiều vitamin A và C, giúp giảm stress, làm giảm giãn mạch máu, giúp não bộ làm việc tốt hơn và cung cấp lượng máu đầy đủ cho cơ thể. Ngoài ra thì chất cucumin có trong khoai tây cũng giúp cho người bệnh giảm huyết áp, gây ra tình trạng chóng mặt, hoa mắt, giữ thăng bằng kém. Cô bác lưu ý là không nên ăn những loại khoai tây có những dấu hiệu sau đây. Khoai tây mọc mầm Mầm khoai tây chứa nhiều solanin, và chacolin là hai loại chất độc glycocalat gây hại cho hệ thống thần kinh. Khoai tây ngả màu Khi để khoai tây ở ngoài ánh sáng, khoai sẽ bị ngả màu xanh khiến nồng độ solanin tăng cao. Tuy nhiên, cô bác cũng có thể tận dụng những củ khoai tây bị ngả màu xanh bằng cách gọt những phần ngả màu và chế biến phần còn lại. Các loại quả cam, quýt, bưởi cũng là lựa chọn cho người rối loạn tiền đình. Đừng bỏ qua trái cây họ cam nếu cô bác đang quan tâm đến tiền đình nên ăn gì. Cam, quýt và bưởi giúp cung cấp vitamin C cho cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe tim mạch và giúp lưu thông máu. Cô bác cũng có thể kết hợp lá quýt, lá cúc tần, lá xà, lá chanh, đại bì, hương nhu và lá bưởi làm nước sông hơi để giúp cơ thể giải độc, điều hòa khí huyết, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Cô bác có thể cho tất cả nguyên liệu trên vào nồi đổ ngập nước đun sôi, sau đó dùng để sông hơi cho đến khi đổ mồ hôi. Đây là phương pháp hiệu quả đặc biệt với những người bị rối loạn tiền đình kéo dài. Ngoài những loại rau quả kể trên, cô bác hay người thân trong nhà mà bị rối loạn tiền đình thì cũng nên xây dựng cho mình một thực đơn hay chế độ ăn uống hợp lý và khoa học. Cô bác có thể tham khảo những bí quyết sau đây. Uống nước đầy đủ trong ngày. Nước lọc, sữa, các loại sinh tố và trái cây, rất tốt cho người bệnh rối loạn tiền đình. Tránh ăn thực phẩm quá mặn và quá ngọt. Cô bác nên tránh các thực phẩm quá nhiều muối, đường và có thể bổ sung lượng đường và muối tự nhiên thông qua các loại hạt và ngũ cốc. Tránh các chất kích thích. Cô bác nên tránh dùng các chất kích thích như rượu bia, cà phê in. Các chất này có thể khiến tình trạng ù tai và các cơn đau đầu của bệnh rối loạn chức năng tiền đình tăng lên. Ăn nhiều rau xanh và hoa quả Cô bác nên ăn nhiều rau xanh và hoa quả để bổ sung vitamin và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Đặc biệt, không thể thiếu được đó là có thói quen sinh hoạt lành mạnh. Cô bác nên ngủ đủ giấc, tập thể dục, tránh căng thẳng. Những thói quen lành mạnh này sẽ giúp tình trạng chóng mặt hạn chế rất nhiều chính sức khỏe mới là sự giàu có thật sự, không phải vàng bạc. Huống gì những thực phẩm kể trên lại rất rẻ và ngon miệng. Vậy nên khi đã biết rối loạn tiền đình nên ăn gì, của bác hãy bắt tay ngay vào việc xây dựng thực đơn mỗi tuần để hỗ trợ chữa bệnh tốt nhất và sớm lấy lại một cuộc sống chất lượng của bác nhé.